mọi người hay đọc trên mạng ấy, người ta bảo là trưởng thành là khi không không ăn follow rồi không block kiểu mối quan hệ cũ thì mình thấy rằng là ở ừ, hay là mình thử trưởng thành đi cuối cùng mình thấy rằng là người ta vẫn hiện lên trên new feed của mình hàng ngày ấy. không thể quên được cho đến một ngày mà mình quyết định là thôi quyết định là ăn fan hoặc là block nó đi thế là sau cái quãng thời gian đấy là mình không nhớ về nó nữa đó thì mình thấy là nên thế các bạn ạ chứ không nên để nó để là các bạn Ôi, thấy là sẽ để khổ lắm mọi người ơi tra tấn cứ bảo là phải thế này thế kia nhưng mà mình rằng xé nói chung là khổ lắm cho nên nếu được ý, tốt nhất coi nhau như người dương bờ lốc làm ơn chia tay làm bạn bớt bớt đi không có làm bạn đâu ý không làm bạn đừng làm bạn đi bây giờ mình lấy ví dụ thôi các bạn chia tay xong ví dụ như kiểu là người yêu cũ của các bạn có mối quan hệ mới nhanh quá xong bây giờ nó up story đi nắm tay nắm chân đi mình thấy các bạn cay lắm các bạn ạ cho nên các bạn ăn phen và lốc cho nhanh